咧呢個係玻璃爛爛開啦，破開嘅，咁犀利冇傷痕嘅。係咩？佢就冇傷害，買嚟啲玻璃就。 어, 질문은 편 노동화 Có chỉ tạp cầu lắm, nếu có một cầu Có một trên tôi có chỉ tạp cầu lắm Quảng Tông phát triển là tôi xin phủ của người ta chưa có tham gia Ờ, các bố con có các bạn nhìn theo mình theo mình bảo thế Ờ 呢個啊。啊，你哋睇呢個咧就覺得好普通係咪？你真係唔識。啊，似呢個。相當於啲靜，啲靜，啲靜皮啊，啲靜皮啊，金，嚟數碼嘛，金， tẹt về chơi đó mà người ta lấy lấy lấy gì lời vấn đề công sự à lấy để xem sẽ thấy đi vậy mình sẽ thấy à dạ. cả cấm nó cấm nó là ngó tiếp định ngó bồ lại đấy dạ. ngó bồ lại là cấm ngó để để hậu ngó cái hậu ngó câu ngó tụi này có nó để để tại các tụi mình sẽ đi vậy để để hơi pin nó có hậu à Why so expensive this <laughs> one?知唔知啊？我買啦，你買啲嘢嘅時候好蝕底嘅。我本身我唔做呢生意，不過爹哋做呢生意賺咗好多錢。有十六座礦場開翡翠嘅，你哋買翡翠，你中意買咩顏色嘅翡翠啊？知唔知道？綠色翡翠啊！我我今日話俾你聽，綠色翡翠排第四。 黃翡、綠翠、紫為貴，紫羅蘭排第一嘅。紫羅蘭第色第二係叫做玻璃種，呢種。第三係叫做冰種，誒綠色排第四嘅。哦，先死。你哋行周大哥、周生生、六科、金珠尖嗰啲珠寶行，但係我同你講，佢哋做珠寶嘅全部都係細商家嚟嘅，係啊，佢哋冇放場嘅。 去屋企攞貨，好貨屋企唔俾佢，我哋留翻度拍賣，差嘅就俾佢啦。好，冇得賣啦。咧呢個係玻璃爛爛。開啦，破開啦，破開嘅，咁犀利冇傷痕嘅。係咩？佢就冇傷害，買嚟啲玻璃就玻璃傷害咯。你哋見過紫羅蘭未？未見過。我俾你睇睇下。我我我我等呢塊帶有三十年嘅。哇！紫羅蘭啊！嗱呢個係紫羅哇！蘭。真係哇！好靚喎，靚啦你啦， 爹哋啦。爹哋啦，爹哋做緊我哋四兄弟一人帶一塊。乜梗係爹哋啦。我呢塊已經帶有三十年啦。哇咁靚帶有三十年啦。你本身幫我拿個觀念過嚟嘅喎，我俾你求你。哇！依塊都現有賣得嚟拍賣都呢最。塊呢兩百幾萬。兩百幾萬。哇！一比你睇。有睇到啊？嚟，我俾你睇睇下。哇！嗰兩間係有客哦，解下玻璃俾我呢塊玻璃睇。嚟嘅嚇。你你你咁樣戒，佢戒開做。得啦，去啦。 佢戒開做。小心啊！你個佢割，佢割開佢冇傷嘅喎，冇傷痕嘅喎。然之後你攞啲玻璃啊，當得戒刀你攞啲玻璃啊，你攞啲玻璃咁割嘅，戒落去啫。特啲人會花嘅，即係冇嘢嘅。哇！好嘢喎！花嘅。密度咧好高，呢啲先係堅嘅個喎。密度㗎。呢個咧？呢個咧？呢個咧？人哋話窮人就帶金咯，富人大咗。 你一個。其實其實我同你講，佢唔係咁講嘅喎，咩咁講？